tựa game khác hết đúng không đấy và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tựa game vô cùng hot luôn bạn ơi thì cái tựa game này có tên là Control Pay thì cái tựa game này là một cái tựa game chiến thuật trực tuyến ở trên uh, à, PC và được lấy bối cảnh là thời trung cổ ngày xưa nha các bạn nha đấy và khi mà các bạn chơi cái tựa game này nè là các bạn sẽ được à, vào vai là một vị tướng quân vô cùng mạnh mẽ đấy bạn thấy không đây đây chính là con tướng của mình nè thì hôm nay là mình à, mình gọi là mình à, gọi sao ta mình với anh dịch mới vừa tìm hiểu thử con game này và bọn mình đã chơi chung với nhau thì anh dịch bảo mình là ôi con game này hay phết nha hay là bọn mình làm một video về con game này đi thử chơi chung với nhau cho vui đấy cho nên là hôm nay mình cũng làm luôn thì nếu những bạn nào mà có xem video của anh vịt thì mình nghĩ rằng chắc các bạn cũng biết rằng là anh vịt cũng mới vừa gọi là làm một video về tựa game này đúng không nào ok thì à, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để có thể chơi tựa game này nha Thì để có thể tải được con game này á bạn thì rất là đơn giản thôi Mấy bạn chỉ cần lên trên Steam sau đó bạn chỉ cần search cái tên là Conropay này Thì các bạn sẽ tìm được cái tựa game này ngay thôi Thì cái tựa game này là một cái tựa game hoàn toàn miễn phí luôn nha Hoàn toàn miễn phí luôn mình không hiểu tại sao một cái tựa game đẹp như thế này à, gọi là chiến thuật đỉnh cao và đánh vui như thế này mà lại miễn phí mọi người à mới đầu mình xem trên youtube mình thấy nhiều người chơi game này rồi thì mình nghĩ là ôi chắc con game này chắc cũng phải tốn vài triệu mới có thể tải về được á nhưng mà ai ngờ đâu là nó miễn phí hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn nha thời mình bất ngờ dễ sợ luôn á thì mình đã tải con game này về rồi bây giờ thì mình sẽ vào test game cho các bạn xem nha à quên bạn nào muốn tải game thì có thể kéo xuống phần mô tả ở bình luận mình có để link bên dưới để tải game về chơi cùng với hero team bọn mình nha Ok À mà quên nữa bạn ơi Hiện tại là tựa game này đã có phiên bản tiếng Việt Dành cho những bạn nào mà không giỏi tiếng Anh Có thể sử dụng tiếng Việt để chơi giống như mình là chẳng hạn Mình thì mình là một cái người gọi là không giỏi tiếng Anh cho lắm Cho nên á Thì mình có thể cài tiếng Việt để mình chơi nha Chỉ cần click vào nó Sau đó chọn cái phần cuối cùng nữa bạn Đấy Và bạn chỉ cần chọn cái phần gọi là à, Ngôn ngữ Ok Sau đó là chọn tiếng Việt nha Mới đầu thì nó sẽ là để là yến Ok Là tiếng Anh á Các bạn có thể đổi thành tiếng Việt Việt Nam đi Ok thế là xong vào game là sẽ tự động chuyển thành à, tiếng việt cho các bạn nha thì sau khi mà vào game á các bạn thì mấy bạn sẽ có một cái phần là tạo nhân vật nha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo nhân vật nè thì đây là con nhân vật cũ của mình nè các bạn thấy ngầu không ngầu dễ sợ ngầu đúng không ok thì các bạn có thể tạo nhân vật thì à, đây các bạn sẽ xem đây chúng ta cần bấm vào đây sau đó bạn hãy chọn nhân vật của bạn là nam hoặc là nữ thì tất nhiên là mình là nam thì mình chọn nữ rồi ờ, nhầm Ủa cái gì vậy <laughs> Mình là nam thì mình phải chọn nam rồi Ok rồi mình chọn nam là tiếp tục nè Tiếp theo nữa là bạn có thể chọn được kiểu tóc nè Mẫu mắt nè Sau đó là cả những cái hình xăm ở trên có con nhân vật của bạn luôn Thì tất nhiên rồi bạn Đây là một cái tựa game mà chiến đấu mà Cho nên là phải có những cái ờ, hình như thế này Nhìn nó mới ngầu con nhân vật các bạn hiểu không Đây giờ mình sẽ thử mình à, à, cho con nhân vật của mình à, trở thành Joker Việt Nam nha các bạn nha Đấy nè cho nó thêm cái bộ râu rồi cái kiểu vô Ôi râu mà thắt bính luôn bạn ơi phải nồi bạn có thể chọn màu màu cho cho cho cho rau luôn nha xịn dữ ok ở đây, đây mình mình chọn cái bộ rau này đi cái bộ này rau này ngầu nè ok sau là chọn mắt nè tiếp theo nữa là chọn kiểu tóc thì ở đây thì mình thấy rằng là có Ê, tóc này sao nhìn thì mị nết na vậy tóc này nhìn giống con gái vậy ok thì ở đây mình thấy một cái kiểu tóc này khá là trung quốc nữa bạn đó mình coi ở trong mấy cái bộ phim gọi là à, cổ trang ngày xưa mình thấy à, hay có mấy cái kiểu tóc như thế này nè đấy ok nhìn khá là đẹp trai rồi đó bạn có thể chọn cả khuôn mặt của nhân vật các bạn mình sẽ chọn khuôn mặt này đi nhìn cho nó đẹp trai nó điển trai xíu ok sẽ là cho biến thành cơ luôn ok đấy đeo râu vô nhậm râu thành màu đỏ luôn tóc nhậm thành màu đỏ luôn đấy nhìn nó mới ngầu ui <laughs> nhìn ngầu phết ok rồi tiếp tục nè thì tiếp theo nữa bạn có thể chọn tên cho các bạn nha thì ok mình sẽ thử nhập một cái tên nào đó chẳng hạn như là phong cận 123 à, chẳng hạn ok sau đó xác nhận rồi Thế là xong, các bạn đã có thể tạo được một con nhân vật cho các bạn rồi Ok Và sau khi các bạn tạo xong nhân vật thì các bạn sẽ đến với cái phần gọi là à, sử dụng thử vũ khí nha Để test thử game á các bạn Ok, thì các bạn có thể thấy là game cái hình ảnh của nó cực kỳ đẹp luôn bạn Các bạn nhìn nè, ui game kiểu nhìn nó 3D nó xuất sắc phải nồi luôn phải nói công nhận là cái tựa game này mình không hiểu sao mà nó có thể miễn phí được luôn các bạn tại sao một cái người họ có thể tạo ra một cái con game có đồ họa đẹp như thế này họ mất công họ nhiều khi họ mất biết bao nhiêu tiền để họ có thể có được con game như thế này mà họ lại cho hoàn toàn miễn phí mình không hiểu luôn á ok À mà mình quên nữa bạn ơi Thì con game này không chỉ là một con game Chỉ dùng để chơi bình thường đâu nha và con game này nó còn có cả những giải đấu nữa nha các bạn nha Và ở trên toàn thế giới là những người trên thế giới Những người nào mà đam mê con game này Thì có cả những đội hình để gọi là đi thi đấu nữa ở trong đó có cả Việt Nam của chúng ta cũng đã có đội để đi thi đấu tựa game này rồi thì sắp tới này á sẽ có một cái mùa giải mới thì cái mùa giải mới này có tên là Tyranny nha mọi người nha thì mọi người nhớ theo dõi cái mùa giải này nha ok thì mình đã vào rồi bây giờ mình sẽ thử mình chọn cho mình cái loại vũ khí nữa đi thì uh, ở đây chúng ta có thể chọn chọn rất là nhiều vũ vũ khí chẳng hạn như là đao nè đấy chẳng hạn như là ờ, kiếm và khiên này hoặc là giáo này đó bạn có thể chọn cả búa luôn đấy nhìn xịn sò dễ sợ ok thì bây giờ mình sẽ thử mình chọn cây búa đi coi coi nó có uh, xịn không nha bạn nha không biết nó có đẹp không nhưng mà từ trước tiên thì à vũ khí thông thường ờ, uh, ôi có cây này ngầu hơn nữa bạn đây cái cây cây cây này nhìn nhìn cái cây rìu này ngầu hơn nè ok mình sẽ chọn thử cây rìu này đi rồi ok sau đó là các bạn có thể gọi là tập luyện thử bằng cái vũ khí này nha thì các bạn chỉ cần dùng chuột thì bạn có thể dùng để đánh được đó đó, đó. đấy đấy xịn chưa xịn chưa ok và tiếp theo nữa mình sẽ thử sử dụng kỹ năng cho bạn xem mình sẽ thử solo với ông này ok hai người đều cầm rìu luôn nhào đây kỹ năng xoay vòng tròn đó. đấy đấy đấy ui các bạn nhìn các bạn thấy thấy sử dụng kỹ kỹ kỹ năng đẹp không các bạn ok mà trong đây còn có cả những cái động tác có thể nhào lộn chẳng hạn nè để bạn có thể né được gọi là à, ờ, gì ta tấn tấn công của kẻ địch đấy ok đây mình sẽ thử, thử sử dụng kỹ năng thiệt coi ui ui ngầu vãi ok win đấy bạn thấy không nói chung là cái tựa game này à cái cái cảm giác chơi game nó sẽ rất là thật luôn mọi người ạ à. mọi người có thể chọn bất cứ loại vũ khí nào mọi người muốn cái song kiếm nè đây mình là sử dụng một lần hai cái kiếm luôn hả đây mình sẽ thử sử dụng một lần hai cái kiếm thử sao nha ok mình sẽ tiếp tục đối kháng với ông này vô nào ui ui ui ngầu ngầu ui ngầu ui ngầu ui vãi trưởng mấy cái động tác đánh nhau ở trong game này phải nói là nó cực kỳ ngầu luôn các bạn ơi nó cực kỳ xịn luôn ok và tiếp theo nữa là sẽ có phần gọi là cưỡi ngựa huấn luyện nè đây đây chính là con ngựa của mình đây mình sẽ leo lên con ngựa này nhấn b để lên ngựa ok rồi vô nào đấy ui thời luôn á nhìn đồ họa đúng thật luôn <laughs> ok Ủa, nhảy à ok nhảy vừa à, mấy bạn có thể vừa cởi ngựa cưỡi cưỡi ngựa mấy bạn có thể vừa quýnh quýnh kẻ địch được luôn nha đấy các bạn có thể dùng vừa cưỡi ngựa nè vừa đánh kẻ địch này đấy ok ui thời luôn á cái game này mình kiểu cảm giác thật phải trưởng các bạn ạ à. tại kiểu như là cái con ngựa khi mà nó di chuyển á nó có cái cái cái cái độ nhịp và cái cái chuyển động của con nhân vật nó cũng thật hơn ok xịn vậy rồi Bây giờ mình sẽ vô test thử cho anh em ờ, xem gọi là đấu thực chiến sẽ như thế nào nha Ok, vào trong game nè các bạn ơi Thì ờ, cái tựa game nè các bạn nó có một cái điều đặc biệt ở chỗ nha Thì tựa game nè các bạn có thể chơi online được với nhau và rất là vui luôn Hiện tại mình thấy ở trong đây có rất là nhiều những người Việt và những người bạn ở trên toàn thế giới Ở trong cái tựa game này rất là đông luôn mọi người ạ à. Lâu lâu mình có gặp ờ, một số những cái người nước ngoài cái kiểu nữa Đấy, ok Và cũng có Việt Nam chơi hôm nay luôn nha Mà khoan đã, các bạn hãy nhìn con tướng của mình nè Đây, các bạn có thấy gì khác biệt với hồi nãy không hồi nãy bạn có nhìn thấy là con tướng của mình là nó không có skin đẹp như thế này đúng không bạn hồi nãy con tướng của mình khi mà vào trong game á mới vừa tạo trợ, tạo nhân vật á thì nó sẽ chỉ là mặc mặc một cái áo trắng nè một cái quần màu nâu thôi chứ nó không có gọi là cái bộ giáp đẹp như thế này thì à, nếu những bạn nào xem video của anh dịch thì bạn sẽ thấy trời ơi con tướng thời luôn con tướng nhìn nó phèn dễ sợ nhìn nó kiểu nó y hệt như là con lính gì đó đã nói là tướng thì phải mặc giáp cái kiểu cho nó ngầu vô bạn hiểu không cho nên là mình đã quyết định đầu tư cho gọi là con tướng của mình một bộ giáp thật là đẹp mọi người ạ Dạ ok rồi thì à, mấy bạn có thể mua trang phục ở đâu thì các bạn chỉ cần bấm chữ B trên bàn trên bàn phím nè các bạn có thể thấy đây, là nhân vật của mình mới đầu nha thì con nhân vật nó sẽ mặc những cái bộ đồ rất là rất là xấu luôn thì các bạn có thể mua cho nó thì à, mấy bạn chỉ cần bấm vào cái phần gọi là cá tính hóa nè đấy thì bạn có thấy là trong cái mùa này có rất là nhiều những cái bộ skin mới đang giảm giá các kiểu đó thấy không toàn cái bộ đẹp không ui bộ màu đỏ này nhìn ngầu vậy bộ màu xanh nữa kiểu nè ui Xin dễ sợ bạn ơi Đấy rất là nhiều những cái lựa chọn cho bạn lựa luôn Ui, nhìn mấy cái bộ này nhìn nó nam tính dễ sợ nha Nhìn nó ngầu dễ sợ luôn các bạn Wow Đấy, nói chung là có rất là nhiều luôn các bạn có thể lựa tha hồ mà lựa lựa thoải mái luôn Đấy, và các bạn ờ, quan trọng là các bạn ờ, có tiền hay không thôi Chứ skin trong đây là không thiếu nha các bạn nha Ui, sao bộ nhìn giống ông già Noel vậy Hình như là ông già Noel thiệt các bạn ơi Hình như bộ này là ông già Noel thiệt nè Phải nồi được Có cả ông già Noel trong đây luôn ok đấy và có cả phần gọi là vũ khí thì các bạn có thể gọi là nâng cấp vũ khí các kiểu và ngựa thì các bạn cũng có thể đổi skin cho ngựa của các bạn luôn nha đây đó có con ngựa này con ngựa tuần lập này mà nãy mà đi chung với bộ uh, skin ông già noel là hợp lý luôn các bạn đấy ui rất là ngầu luôn rất là nhiều thứ luôn cho các bạn có thể bạn có thể dùng có cả động tác luôn nữa các bạn động tác tặng hoa này <laughs> mình lấy tặng hoa động tác nhảy này ui, múa may quay cuồng các kiểu ui rất là nhiều luôn bạn ơi đấy rồi và tiếp theo nữa là cái phần gọi là binh lính ở trong đây thì à, đã nói là tướng quân thì tất nhiên đã làm tướng thì là phải có lính đúng không các bạn? Thì các bạn có thể mua lính ở trong đây luôn nha. Hiện tại là Phong chỉ đang có Phong chỉ mới chơi được có vài ngày thôi. Cho nên là nick của Phong vẫn còn hơi yếu. Phong chỉ có những con lính level uh, tầm level 2, level 8, level 3 như thế này thôi. Đây, có những con tướng có, có, có, những con lính mà Phong được tặng là có những con level 12 luôn nè. Đấy. Thì à, Mấy bạn có thể được lựa chọn những con ờ, lính cho các bạn Bạn thích con lính nào bạn lựa con đó Ok Và bạn có thể nâng cấp cả lính cho các bạn lên luôn Đây nâng cấp lên nè Nâng cấp lên Đấy Và lính của bạn càng mạnh thì các bạn sẽ càng có cơ hội chiến thắng nhiều hơn bởi vì là tất nhiên rồi người ta thường nói là đoàn kết là tất cả bạn hiểu không đấy chỉ cần một mình mình không thể nào nhào vô một một một một trăm được mà phải có cả binh lính đi theo nữa thì mới đánh được bạn hiểu không đấy ok đấy và cái đó là cái phần lính của chúng ta và bây giờ thì à, mình sẽ thử cho các bạn xem thực chiến ở trong game thì sẽ như thế nào nha Đây, các bạn chỉ cần bấm chữ Z nè Đấy, và bạn có thể thấy ở đây là có rất là nhiều những cái chế độ chơi khác nhau thì à, có mấy chế độ này thì mình chưa mở được tại vì nó yêu cầu cấp khá là cao thế cho nên là mình chưa có mở được ok thì ở đây có cả cái phần công thành chiến nè thì cái chế độ này khá là hay một tí nữa mình sẽ vô mình test thử cho các bạn xem nha ok và ở trong cái mùa giải mới này các bạn Thì à, nó có một cái tính năng mới là khi mấy bạn bấm F5 á Thì sẽ cho các bạn à, gọi là rất là nhiều những cái sự lựa chọn trong đây Đấy các bạn có thể chọn à, gọi là lính nè Chọn tướng cho các bạn nè Các kiểu kiểu chọn cả bùa luôn nha các bạn nha Có cả bùa luôn nè Đấy Ui mình nhận được bùa nữa các bạn Đấy. các bạn có thể sử dụng những cái bùa này để bạn có thể làm cho nâng cấp con nhân vật của bạn mạnh hơn khỏe hơn con tướng của bạn mạnh hơn khỏe hơn và ở trong à, cái phần F5 này á có cả cái phần gọi là thử thách hàng tuần mọi người ạ à. thì cái thử thách này á khi các bạn gọi là thực hiện xong thử thách thì bạn có thể nhận được rất là nhiều những cái phần thưởng ở trong đây và những cái phần thưởng này không phải thừa đâu nha các bạn nha những cái phần thưởng này sẽ giúp cho bạn có thể gọi là à, nâng cấp cho con tướng của bạn khỏe hơn đó ok mình được cái rương này để mở coi được gì ui ok vâng rất là nhiều nhiều nhiều nhiều thứ đẹp luôn mọi người ơi <laughs> đấy ok và nó có cả những cái phần như là hành trình anh hùng nè hay là thử thách mùa đấu này chinh chiến thiên hà ui rất là nhiều những thứ mới mẻ trong đây ok mấy cái phần bùa này thì à, hồi nãy mình mới mở khóa tí nữa giờ mình vô mình cài mấy cái bùa vô đó coi coi con nhân vật của mình nó có khỏe hơn không nha các bạn nha ok rồi bây giờ thì mình sẽ vào mình test thử một trận thực chiến cho các bạn xem coi à, cái game này khi mà vô trong thực chiến thì nó sẽ như thế nào nha ok rồi bây giờ mình sẽ à, bấm lại gần cái thằng nhân vật này nè sau mình chỉ cần bấm chữ F để tương tác với nó mình chọn phần đấu ghép hồi nãy mình đã giới thiệu cho các bạn mấy phần này rồi thì bây giờ mình sẽ thử chơi cái phần công thành chiến để bạn thấy để các bạn xem thử công thành chiến là như thế nào nha ok vào trận nào Ok, vào trận rồi nè các bạn ơi Thì đây, mình sẽ cho các bạn thấy gọi là công thành chiến là như thế nào nha mọi người nha Mình nói thật với các bạn là cái game này nó cuốn lắm các bạn ơi Các bạn sẽ phải chơi thử những bạn nào mà có PC á, phải chơi thử game này Game này là miễn phí trên Steam, mình nói thật một cái game hay như thế này Mà tại sao lại miễn phí nha Game hay thật sự luôn á Ok thì à, khi vào trong game á Thì các bạn có thể ờ. à, lựa chọn cho các bạn được lính mà các bạn muốn Thì ở đây chẳng hạn mình có thể lựa chọn cho mình là con lính này đi Lính này khá là ngầu nè Và rất là mạnh nè Con này là một trong những con mạnh nhất lính của mình Thì bây giờ mình sẽ chọn nó nha Đấy Các bạn có thể chọn những con lính nào mà các bạn muốn Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi Một trận chiến nảy lửa là sẽ như thế nào ở trong tựa game này nha ok vô nào vô nào vô nào hồi hộp quá ok thì như mình đang thấy team của mình đang ở trong thành mọi người ạ à. thì chắc là mình sẽ là bên đội thủ thành rồi đó thủ thành có nghĩa là sao là chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải bảo vệ cái thành của chúng ta không cho kẻ địch à, gọi là chạy vào xâm chiếm mày hiểu không quý bạn nhìn nè đông dễ sợ đông các bạn đông lắm đúng không đấy nhìn nè ui đông dễ sợ đông thời luôn đấy bây giờ mình sẽ ui đây đây bạn nhìn kìa ở bên dưới kìa bạn thấy không mấy cái hàng đỏ đỏ bên dưới kìa đó chính là kẻ địch đó bạn nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt những cái hàng này mình sẽ chạy đến đây mình lắp cho mình một cái cây súng ở đây để mình bắn vào nó nha đây mình sẽ lắp cho mình cái súng ui ui mà nó chèn lên rồi mà nó chèn lên rồi không kịp rồi không kịp rồi lập lập lập đội hình hình hình tấn công tấn công đi mấy cưng ok lính của mình nhà đánh nhau rồi ok ok ui mà nó đông quá mà nó đông quá mình không biết là mình có nên nhào vô hôm nay tại mình thấy đông quá nhưng mà hình như là team mình đang bất lợi rồi để mình vô mình mình mình sẽ vô phụ thôi chứ làm sao được à. Ồ, chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đông quá đông quá đông quá đông quá ở trên đây mấy thanh niên này lại à, dùng lính bắn cung chứ trời ơi lính bắn cung nó yếu lắm ha đây đây đây đây kẻ địch tràn lên trên đây rồi bạn ơi thủ thủ thủ thôi thủ thôi để tôi để tôi tôi sẽ dùng kỹ năng đặc biệt kiếm katana ok đây kiếm katana của mình nó một kỹ năng đặc biệt đó chính là mình càng chém thì nó sẽ càng hút máu nha các bạn nha đó bạn thấy không ui xịn chưa xịn chưa ấy da mấy thằng lính này nó dám đánh mình láo thật lính lính lát mà dám đánh tướng hả mày biết tao là đánh giống việt nam không hả này, lính lát nè ui mấy cái thằng lính nó cầm khiên cái này nó khỏe dễ sợ bạn ơi cái gì vậy phải rồi nó, nó dẫn lính lên tới đây luôn rồi dẫn lính lên dẫn lên lên một mình phong chắc hết anh em tiến lên nào đó mày thấy không mấy thằng lính này nó có khiên đánh khó chịu ấy thôi cầm khiên với chúng tôi mình phá hết khiên của nó luôn bạn ơi cầm khiên với chúng tôi cầm khiên với chúng tôi cầm khiên với chúng tôi này thì cầm khiên ok mình phải đánh hết mấy thằng lính sau đó mình nhào vô mình đánh thằng tướng luôn kỹ năng à lóc xoáy kiếm ui yasu việt nam ui mấy thằng lính nó chèn anh đông quá bạn ơi ui trời ơi bạn ơi bạn nhìn kìa mấy thằng lính nó chèn anh đông quá chắc là mình chắc chắc chắc chắc là mình phải phải kêu phải kêu lính mình ra thôi mình phải đi mình mình mình mình chịu tập lính của mình thôi lính lính của mình hồi nãy hồi nãy lính của mình nhào ra bị bị tiêu diệt sạch rồi cho nên là bây giờ mình mình phải đi gọi thêm lính ui cái gì mà quân địch đông vậy để tôi à, kỹ năng đặc biệt rồi gia xui việt nam này dạ. này này này thì chết này ui ui ui ui sợ chưa sợ chưa ui tính ra mình dùng kiếm katana mình đánh đỉnh phải bạn à kiếm katana chém hơi bị nhanh và hơi bị đau luôn á ơi thằng tướng thằng tướng kìa ok với đoàn tướng team nó rồi đấy mình đã chiếm được cái thành này luôn rồi hình như là mấy thằng địch hồi nãy là nó tiêu diệt hết lính của mình rồi bây giờ mình phải xuống mình chịu hồi thêm thêm thêm lính nha các bạn nha đây đây ở bên kia đây đây đây đây đây đây bọn nó bọn nó chèn hết vào trong rồi để mình gọi ngựa ra mình vừa cưỡi ngựa mình vừa đánh luôn các bạn ơi ui thằng nào thằng nào đánh đánh đánh đánh lén sau lưng rồi vậy láo thật đánh lén sau lưng à đánh lén sau lưng à ui chạy hả đứng lại coi đánh lén sau lưng đánh lén đánh lén sau lưng hả mày trời ơi bạn ơi thời luôn á tim thằng này phải công nhận là lính mà nó khỏe ghê luôn bạn có một thằng lính mình chém nãy giờ chưa chết nữa này bắn cung nè mấy cái thằng mà nó nó có cái ký hiệu cái cây cung trên đầu nữa bạn là những thằng những thằng tướng nha các bạn tiêu diệt được những thằng tướng là coi như là mấy thằng lính xong phim rồi mấy cái thằng lính này hiện tại là nó chưa được ra lệnh đánh cho nên nó đứng im chỗ cho mình đánh luôn bạn ơi ok rồi có vẻ là mình đã tiêu diệt được kha khá rồi các bạn ạ à. bây giờ mình sẽ gọi lính của mình về nha ôi đánh nhau bên kia đánh nhau bên kia đây ở chỗ này nó có mấy cây súng nè chúng ta có thể sử dụng súng để bắn nhau luôn nha bạn nha đây mình sử dụng súng nè bắn nè đó. Sử dụng súng để tấn công cái địch. À bọn nó bị bao dây rồi các bạn ơi. Cái địch bị, bị bao dây rồi. Đây tôi sẽ đứng từ xa tôi bắn như thế này là bảo đảm với các bạn luôn là tiếng nó quân địch chết hết. Nạp nạp đạn hơi lâu các bạn ạ. Rồi, tôi giết được một thằng một thằng tướng bên tiêu đó rồi. Quá xịn luôn. Cây này bắn hơi bị đau luôn các bạn. Ờ, à, à, trên kia trên kia có một thằng có một thằng thằng thằng tướng địch đang đang còn có tí máu kìa. Bắn thêm một viên nữa là chết nè. Này này chạy chạy chạy à chạy với chúng tôi nè chạy với chúng tôi đấy ok thôi đứng đây bắn cung mãi à, tôi giết tôi cũng giết được hai thằng địch đấy bạn ơi bây giờ tôi nghĩ tôi nên dùng kiếm tôi nhào vô tôi tôi đánh luôn tại vì à, tôi càng để lâu thì thì gọi là bọn nó nó càng tràn lên hơn ui mấy hàng cầm cung ai kỹ năng đặc biệt chém hút máu yeah. yeah. chết rồi tôi bị hết máu rồi bạn ơi no kỳ này tôi đáng rồi à! trời ơi tôi chơi ngu rồi pha đó tôi tôi nhào vô rồi tôi chơi ngu rồi trời ơi chết chết chết mình bị mình bị mình bị nóng tính quá mọi người ạ mình bị gọi là mình lao vô liền luôn kiểu này tan rồi ok đây mình gọi lính mình lên nè tấn công lên nào lên nào lên nào ha à, thằng tướng mình team kia nó đang chạy để mình đuổi theo ui nó chạy rồi nó chạy rồi tấn công thằng này thằng chạy thằng này chạy dai thiệt chứ thầy gọi ngựa ra đuổi theo luôn mình kỳ này mình quyết tâm mình solo thằng này một trận mày đâu ơi Ui, đông quá trời tôi, tôi chạy ra ai về quân nó đông quá à, không sao mình cũng có lính ở đây mà tiến lên nào anh em nó đang hồi máu kia đánh luôn đó mà yếu như em tao đâu ui ui nó chém tôi nó chém tôi đâu quá nó chém tôi đâu quá ui tôi còn có tí máu tôi còn có tí máu à, tôi còn tí máu à no no chém hồi máu chém hồi máu chém hồi máu chém hỏi máu ui lính lính tao đông nha lính tao hơi bị đông nha tấn công nào anh em ơi đúng rồi đuổi theo nó đuổi theo nó đúng rồi đúng rồi đánh mày rất khiên nữa nè oh yes mình giết được nó rồi mình tiêu diệt được nó mình tiêu diệt được rồi ui mày may mày quá hết máu hết máu máu để mình cuốn máu ra mình cuốn máu ra ui tiêu diệt được nó bạn ơi mình trả thù rồi tính ra cái thằng đó là thằng hồi nãy giết mình luôn á bạn mình trả thù được nó luôn rồi nè phải đó ờ, bạn thấy không mình còn có tí máu hơi mình vẫn mình vẫn đánh thắng được mày thật ok đi nào mấy em ơi Mấy em lính của tôi ơi đi nào Thời luôn game này sợ vậy Đây đây mình vô mình chiếm Mình chiếm khu này luôn Mình chiếm khu này luôn Mình không cho mà nó hồi máu nữa Ok Mình sẽ gọi thêm lính ra nha Rồi ok Chiếm thành công khu này các bạn ơi à, Mình nghĩ rằng là lính của mình Chắc là mấy thằng lính này là cũng được rồi Mình không cần gọi thêm đâu Mình phải tiết kiệm lính mọi người ạ à. Tại lính trong đây một khi đã chết là không hồi sinh được đâu nha các bạn nha Cho nên các bạn phải có chiến thuật Sử dụng lính của mình như thế nào cách gọi là, gọi là tốt nhất không nên gọi là đánh bừa đâu ui <laughs> bọn nó đo bọn nó đang đánh anh em mình kia ơi thánh giống việt nam này thì này thì đánh anh em tao này thì đánh anh em tao đánh anh em tao ồ, có phong cận ở đây anh em không cần phải lo này thì đó phong cận nghe chơi đánh úp mọi người à từ phía sau đánh từ phía sau nhào vô bọn nó bị bất ngờ bọn nó không làm gì được được gì luôn ui mấy cái hàng này nó cầm khiên nó cứ đỡ đòn khó chịu quá bạn ơi mình phải lăn ra phía sau nó quýnh ui chết rồi no ui mà nó vào đông quá bạn nhìn kìa một đám luôn trời ơi một mình mình làm sao mà quýnh lại một đám này được chết rồi toan rồi cứ tưởng là thắng rồi ai về đâu mà nó kéo vô một đám luôn mọi người ạ à. ui anh em tôi ui trong lúc tôi đang quan sát anh em tôi đang bị đánh ui trời ơi nó đâm anh em tôi kìa no rồi xong luôn bạn ơi bạn nằm một đông luôn rồi bạn ơi ok đúng thật là game chiến đấu nhìn thật thật sự bạn ạ còn một phút nữa còn một phút nữa là sẽ hết trận đấu nha không biết là team mình có thắng nổi không đây rồi tôi sắp hồi sinh rồi mấy ông ơi nhưng mà tôi hồi sinh thì còn có 30 giây à thì cũng đâu đánh được đâu không biết là team có thắng được không đây ok hồi sinh à may quá hồi sinh hồi sinh kế bên đây luôn tôi nghĩ là chắc là nếu như mà tôi nhào lên tôi tôi tôi tôi giúp thì may ra được lên nào giờ dạ, yeah. anh chống việt nam con ngựa sắt cái đôi sắt yeah. Dạ đau quá đau quá đau đau quá đau quá em xin lỗi man em xin lỗi man em xin lỗi được chưa em xin lỗi man được chưa mấy anh đánh em đau quá bắn nó đi anh em bắn nó đi đúng rồi hay quá anh em ơi bắn nó đi bắn nó đi hay quá chỗ này mình còn anh em thôi là tí nữa toàn rồi bắn nó đi anh em đúng rồi bắn nó đi đúng rồi hay quá rồi để tôi xuống phụ anh em nè ừ, chết là kỹ năng đặc biệt của mình chưa hồi mình phải hồi kỹ năng đặc biệt mình mới chém hồi máu được Yes Ok bạn ơi Ôi à, Trời ơi hồi hộp vãi Mình thề với bạn luôn Ui tôi được cấp S luôn nữa bạn Cấp S luôn nha Phải nói thật Hơi bị xỉn luôn cấp S luôn nha Ok bạn ơi Quá may mà thắng được Không thôi thua cái bạn lại cười tôi <laughs> Ok một trận đấu vô cùng nảy lửa luôn của Hachisaw Ok bạn ơi thì vừa rồi mình đã cho bạn thấy rằng là khi chúng ta vào trong thực chiến chúng ta gọi là đánh nhau ở trong game này thì sẽ như thế nào bạn thấy tựa game này có hay không nào Mình có cảm giác mình giống như là thánh giống của Việt Nam á bạn đi tiêu diệt à, gọi là quân địch đó bạn vui dễ sợ vui luôn Ok thì nếu như các bạn nào muốn tải cái tựa game này có thể kéo xuống phần mô tả bình luận Mình có để link tải bên dưới các bạn hãy tải về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nha Biết đâu một ngày đó chúng ta lại gặp nhau trong game thì sao đúng không Ok thì uh, tựa game này á, cứ mỗi 3 tháng thì sẽ có một giải giải đấu khác nhau và có cả Việt Nam chúng ta thi đấu nữa nha các bạn nha à, Nói chung là sẽ ờ, giống như là một cái giải thi đấu của toàn thế giới đã có rất là nhiều những đội game thủ từ những nước khác sẽ gọi là thi đấu với nhau và có cả Việt Nam chúng ta nữa thì các bạn hãy nhớ cổ vũ cho đội Việt Nam của chúng ta nhé và ở Việt Nam chúng ta thì có một cái đội có tên là VN Ho đội này của chúng ta đã rất là gọi là xuất sắc khi đã giành được hai giải đó chính là một cái giải là Á quân và một giải là quán quân luôn nha mọi người nha quán quân luôn á và Á quân trời ơi thời Việt Nam mình coi bộ chiến thuật đỉnh cao nha chắc là coi thánh trống nhiều á cho nên là cho nên là cũng chiến thuật đỉnh cao sao ok sau khi gọi là chơi xong tựa game này thì mình cảm thấy rằng là game này là một cái tựa game rất có tiềm năng phát triển và thực sự là chơi có thể nói là rất là giải trí sau những cái ngày làm việc mệt mỏi luôn những bạn nào mà học tập mệt mỏi á mấy bạn có thể gọi là giải trí bằng cái tựa game này nói nói, nói chung là game này thì nó cũng sẽ là game chiến thuật và tất nhiên rồi, đâu có dễ dàng gì một cái tựa game mà nó có thể sử dụng để thi đấu đâu các bạn Một cái tựa game sử dụng được để đi thi đấu á Phải là một cái tựa game đòi hỏi cái sự trí tuệ rất là cao Và game này là một cái game chiến thuật không chỉ có đánh nhau đâu Mà nó còn phải sử dụng cả chiến thuật nữa để có thể giành được chiến thắng trong mỗi trận chiến Thì đây đúng là một cái tựa game thật sự là rất là phù hợp dành cho những bạn nào mà thích những cái uh, tính toán, những cái uh, chiến thuật đỉnh cao Ok, <laughs> rồi và mấy bạn hãy nhớ tải, tải từ game này về để chơi cùng Hero Team một mình nhé còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những video lần sau các bạn hãy nhớ qua bên kênh của anh Mr Dịch để xem video của anh Dịch ủng hộ cho Dịch luôn nha ok tạm biệt mọi người yêu anh em phải nồi bye bye